ấy chuồng quả rừng về trao một người ngày xưa anh đã Năm xưa lối này Vẫn thường dìu em đi tàn cây năm trước anh khắn tên em ghi dấu hiền nhưng gài cô bên nhau ghế lành đã buồn để em đợi chờ chiều xa xôi năm mai nhi anh lối cho em ơn vui cho mấy em nhạt nhòa anh ra đi rồi mới nhận được tình nhau hàng trăm thứ yên anh gửi cho em đợi trái chiến trường em biết lối hẹn có phải tại anh người trái chiến trần em biết lối hẹn có phải tại anh đâu Yeah. chốn cụ thiếu anh là ca món trời quán danh có lẽ mẹ cô đơn đè nặng đáy tâm hồn ơn dội và nhớ nhung lên tận báo anh nhớ lỗi cỏ vườn cây năm trước thời gian chưa có nhà chữ tết của tình yêu gái đã mòn tháng lạnh bởi phong riêu góc phường gì mang vết thương đầy kỷ niệm kỷ niệm đó là ta em với anh cắt dính ai tôi hai đứa mình cách mấy mùa trăng gương mờ những anh còn đâu nhìn gương thêm tuổi thêm sầu kia thôi không mình tâm xa nhau đâu có nghĩa là chia vui vĩnh viễn vì cuộc chiến tranh nào mà không đi đến nẻo thanh bình chích là ai gần em rồi anh kể chuyện chúng mình Anh không lỗi hẹn và thành mà thành đã lỗi hẹn ra đi tình lình ấm chẳng được gặp nên đây qua chiến trường anh thân tặng cho em qua tàn ô theo năm dài tháng rồng

hay dứt bỏ những ngu sầu trong dị dàng chiều nay trở lại trong tay mình vô cùng giả tơ lòng trong tâm cảm yêu thương em xứng đáng là một người yêu lý tưởng anh sẽ dìu em đi cho trọn nếu đường tình đình nhụy cho thắm nên tình những người còn đi xa chiều nay tết nhì cho thắm men tình những người còn đi xa